Ây da, đau đầu quá à. Ủa? Chỗ này là chỗ nào vậy? Ây. Cô đã tỉnh lại rồi à? Hả? Phong Cận? Ông có phải là Phong Cận không vậy? <laughs> đúng, tôi chính là Phong Cận đây. Nhưng tôi là người đến từ vũ trụ khác của tôi. Ủa? Vũ trụ khác là sao? Tôi không có hiểu. Tôi nhớ rõ ràng ông là zombie mà Thật ra mọi chuyện cũng rất là đơn giản thôi Cô chỉ cần hiểu như thế này này Ở trong cái thế giới Minecraft này Thật ra không chỉ có một vũ trụ zombie này của mọi người đâu Mà có rất là nhiều những vũ trụ khác nữa Và tôi là Phong Cận Đến từ vũ trụ của phù thủy Ủa Vậy trên đời này là có tận hai Phong Cận luôn hả Ờ à, Cũng có thể nói là như vậy Nhưng mà cũng có thể nói một cách khác là ở trên đời này có rất là nhiều phong cận khác nhau đến từ đa vũ trụ À tôi hiểu rồi Có nghĩa là cậu là phong cận nhưng ở thế giới phù thủy đúng không? <laughs> đúng rồi đấy Chính xác là như vậy Và mục đích của tôi đến đây ngày hôm nay Đó chính là để giúp đỡ cho mọi người Sẽ có lúc mọi người sẽ cần tôi đó À có nghĩa là ông là người hôm qua cứu tôi khỏi bọn zombie đúng không? À đúng là như vậy Hôm qua khi tôi thấy cậu bị bọn zombie tấn công Thì tôi đã cứu cậu nhưng mà cậu yên tâm đi Bây giờ đã an toàn rồi Không sao nữa đâu Tôi sẽ đưa cậu về nhà nhé Cảm ơn cậu nha Có gì phiền cậu đưa giúp tớ về nhà nha Ai, trời đất ơi Lo quá đi mất từ hôm bữa Sammy đi đến giờ này là đã một tuần rồi mà vẫn chưa thấy về nhà nữa. Không biết giờ này Sammy đang ở đâu. Không nghe tung tích nào cả. Tôi đang lo quá. Không biết có khi nào Sammy đã bị zombie tấn công và biến thành zombie luôn hay không đây. Ai không biết phải làm sao nữa. không biết sam như thế nào nữa không biết Sam có bị bỏ đói không ta hay là sam đã bị <laughs> thôi xem mà bình tĩnh đi không sao đâu tôi nghĩ rằng là sammy đang ở đâu đó thôi ừ. Ê, ê, ừ. mọi người, mọi người <laughs> Trời Hả? ơi, con khủng long tôi check camera hàng ngày Mọi người kiểm kiểm tra camera nhanh lên Sam, Sam mẹ, Sam, Sam, Sam đâu Sam đâu, Sam đâu nhà mọi người ơi sao đang ở đang ở bên bên bên dưới xuống dưới đi xuống dưới đi nhanh lên nhanh lên xuống dưới xuống dưới nhanh lên nhanh lên mọi người sammy đã về rồi trời ơi mừng quá mừng quá sam Ê, trời ơi sam ơi bà bà cuối cùng thì thì bà cũng về rồi bà cũng biết là tôi tôi tôi lo cho bà lắm không ạ hả <laughs> trời ơi tôi có bị gì đâu ông lo dữ vậy không bị gì bà đi mấy ngày rồi cả tuần nay rồi mà bà kêu rằng là mọi người không lo cho bà hả trời ơi mọi người lo cho mẹ sam lắm luôn á hỏng công tôi chết camera này Trời ơi mà, mà bà về sao bà không gọi mọi người Trời ơi chuyện dài lắm thôi mọi người vô nhà đi Tí tôi kể cho mắt công đứng đây zombie phát hiện cắn tụi mình bây giờ vô nhà vô nhà Tôi có ờ, chuyện ờ, quan trọng cần bàn với mọi người Cũng đúng ờ, cũng đúng Ok ok đi thôi đi thôi đi thôi Được rồi Bây giờ tất cả mọi người đã tập trung lại đây hết rồi nè Sammy Bà hãy mau nói tôi biết Thời gian vừa qua Bà đã đi đâu vậy hả Bà có biết rằng là mọi người đã rất là lo lắng cho bà không Rốt cuộc Bà đã đi đâu? Thì um, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, đi là đúng rồi. Còn ai thương tôi ở đâu mà tôi phải ở đây? Hả? Ủa? Ừ. Còn ai thương tôi nữa đâu? Ủa là sao? Hả? Tất cả mọi ừ. người ở đây đều sống vì nhau, đều luôn gọi là chia sẻ tất cả những khó khăn cho nhau. Mà Sammy lại bảo là không còn ai thương Sam nữa. Như vậy là sao? thì hôm bữa tôi tôi lên thang máy á, tôi thấy simi ôm không cần kìa. Phải hai người thích nhau hả? Ê, trời trời trời, cái gì mà simi ôm tôi gì mà nghe gì nghe ghê vậy ủa sim bộ bà bà có ôm tôi lúc nào hả Ủa, làm gì có, <laughs> ôm trời lắc quá à. Trời đất ơi, hai trời Hai người, ờ, gì mà ôm nhau vậy? Không có nha, không có nha Tính ra là tôi là gọi là đàn ông chân chính nếu không? Tôi không có vậy đâu nha Rồi, nhiều khi là simi tự ôm tôi, tôi có muốn ôm Sim đâu Đúng không? đó ủa nhưng mà, mà tôi rõ ràng tôi lên cầu thang tôi lên trên này tôi thấy hai người ôm nhau bằng mắt thường tôi thấy luôn á tôi ủa cận đâu làm gì có trời đâu từ tôi nhớ coi à vậy là tôi nhớ rồi chuyện hôm đó là như thế này nè trời ơi để tôi uh, tiếp tục xem thử coi cái lóc này là gì tôi đang rất là đau đầu về nó luôn á à, à, à, khoan khoan đã sao sao sao sao tự nhiên tôi lại bị choáng vậy ta à, à, à, à. nè Ê, đau đầu quá Chuyện gì xảy ra vậy ta Còn ông ông có sao không vậy ờ, ờ, Không không không không sao đâu Tôi tôi cũng không biết dạo này cơ thể của tôi bị gì nữa Tôi rất là hay thường xuyên bị đau đầu như thế á Nhưng mà một tí là nó lại hết à Cho nên chắc là không sao đâu Ôi, Thiệt tình nó làm tôi lo quá à Nè Chuyện gì xảy ra vậy ta chứ. Bạn ơi bên kia một Hả Simi đang ôn phong cận sao Chẳng lẽ Chẳng chẳng lẽ hai, hai, hai người họ Ủa Ủa, ủa Tiếng tiếng của ai vậy Ủa Ủa Sim ơi Hình như Hả? Sammy mới vừa lên đây đúng không Tụi không biết nữa Ủa bà đi đâu vậy ta Sao mà kêu bảo là đem bánh lên đây Xong rồi mới vừa nghe tiếng lại đi đâu mất tiêu rồi uhm, Chắc là lát nữa mới đem á Chắc nãy tụi mình nghe nhầm á À ok đó chuyện là như vậy đó tính ra nè ngày hôm đó ừ. tôi bị đau đầu ờ. tôi bị ngã xuống cho nên là simmy đỡ tôi thôi chứ làm gì có chuyện ôm ấp ở đây nói gì kỳ quá à. Ủa hóa ra là vậy hả? À? Ai biết được tưởng. Ơi, trời ơi, mới là xàm. Mà chỉ vì có mỗi cái lý do đó thôi mà bà bỏ đi vậy luôn á hả? Ừ thì ờ, á con con nghe nè bà Mui nè. Rõ Ê. ràng ở ngoài bà biển, bà nói bà ghét tôi, trời bà ghét ông Sam, ngủ là sao? Trời trời bà ghét tôi đúng không? Tôi Ủa? chưa bao giờ tôi cũng không bao giờ bảo tôi ghét bà luôn á Sam Kỳ rõ ràng ra ngoài bà biển tôi buồn tôi ngồi tôi ngồi tôi chiêu Xong tự nhiên bà hét to lên Con Sam đáng ghét cút đi là sao hả ngoài bà biển kìa Ủa có chuyện đó luôn hả ca mui Đâu hả? đâu có đâu không phải mọi người hiểu lầm rồi Cái này á chuyện là như vậy nè Mui ơi Mui Ê, Con Sam xấu xí này biến đi chỗ khác coi nhìn ngứa mắt chết đi được luôn á Cái gì Chẳng lẽ ca mui cũng ghét mình hả ừ, ừ. <laughs> Tôi ghét mọi người <laughs> Nè mấy con sa mày nè Sáng giờ đã không câu được cá thì chớ Là còn cứ bô đầy đây hoài Mà tụi nó thì có ăn được cái gì đâu Là còn xấu nữa chứ đi ra chỗ khác dùm đi coi Xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên Trời ơi là trời Thì ra là như vậy Hóa ra là ca mui nhìn thấy mấy con Sam biển Thế là ca mui đuổi mấy con Sam biển đi Mà Sammy thì cũng tên là Sam Cho nên là tưởng rằng là ca mui đuổi Sammy đi Trời ơi hèn gì Sam ơi là Sam à, Bà có biết rằng là á. Vì cái sự hiểu lầm của bà Mà mọi người mấy ngày vừa qua không ăn không ngủ Phải đi kiếm bà Bà có biết không ạ Ừ, đúng à, rồi Đây là chúng à. ta cả tôi yêu cầu phạt Sam nha Dám bỏ đi mà không nói với mọi người một lời hả Đúng rồi à, Nói chung là <laughs> ờ, Xin lỗi mọi người nha ờ, Nói chung là hiểu lầm thôi mà hiểu lầm thôi Cái gì trên cái gì trên Không có xin lỗi gì hết Phải phạt phải phải phạt Bây giờ nha ừ. Mọi người ừ. gom hết quần áo của mọi người Tôi sẽ phạt Sammy sẽ phải Gọi là giặt vũ quần áo cho mọi người một tuần Cái gì đó là anh với tôi là cô tắm vậy giặt rồi rồi tí nào bắt tôi là gì tắt hạt là hạt không dạ trời ơi hay ghê nhiều không, quá không, không, không, không nói nhiều nữa phải đúng rồi không chỉ gọi là giặt quần áo đâu mà còn phải quét dọn nhà cửa nữa tôi phạt Sammy ờ. một tuần đây là lời của đội trưởng không được cãi lại yeah mọi <laughs> trời ơi mấy bạn ơi cuối cùng Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được Sammy rồi Thời luôn á là mấy ngày vừa qua mình rất là gọi là lo lắng luôn Bởi vì rằng mình sợ là Sammy sẽ bị zombie tấn công Ôi, May ghê á, xém nữa là có người bị biến thành zombie giống như mình rồi <laughs> Thôi được rồi à, Bây giờ á, để tôi xuống dưới kiếm cái gì đó để nấu ăn cho mọi người ăn Chắc là Sammy mấy ngày vừa qua Ủa mà khoan từ Hồi nãy Sammy có bảo rằng là Sammy có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người á Chuyện đó là chuyện gì vậy À à tôi quên Trời ơi chuyện này quan trọng lắm luôn á Đây đây đây Cái chuyện Hả? mà tôi muốn nói á Đó chính là Hả Chuyện gì Chuyện gì, vậy ờ, Hả chuyện... Ủa chuyện gì ta Ủa à? tôi định nói mà quên rồi ta Ủa gì vậy ơi. Đúng là Sammy não cá vàng mà có xíu chuyện vậy thôi mà cũng không nhớ nữa Chuyện quan trọng nữa chứ ờ, thôi được rồi, ừ, cứ ừ, ngồi ở đây ta? đi chắc là do Hả? Sammy ờ, gọi là khoảng thời gian vừa qua Sammy gọi là bỏ nhà đi á cho nên là bị đói bụng bây giờ là không còn nhớ gì hết trơn á tôi đi tôi kiếm cái gì đó cho Sam ăn đi rồi Sam sẽ nhớ lại sau nha thôi được rồi mọi à. người uh, giúp cho Sam đi giờ tôi đi kiếm cái gì đó cho Sam ăn đã ừ, rồi cảm ơn Phong nha Ai, trời ơi mấy bạn ơi mừng quá cuối cùng thì Sammy cũng đã về rồi Ai, thôi đi kiếm gì đó cho Sam ăn mới được Ai, không biết ở trong cái khu phố này còn cái gì có thể dùng được không ta để xem coi Ui, một chiếc xe ôi trời may mắn quá một chiếc xe màu hồng trời ơi đẹp quá à chiếc xe này mà sử dụng nó để đi kiếm đồ dùng thì quá là tốt luôn á đâu để coi coi nó còn dùng được không ta à, ôi hình như là không còn dùng được nữa rồi ai tiếc quá nha chiếc xe này mà còn chạy được á thì có thể sử dụng nó để chạy đi kiếm đồ dùng khỏi lo bị bọn zombie đuổi luôn á ai nhưng mà không còn dùng được nữa rồi không biết bên trong đây còn linh kiện không ta ui còn rất là nhiều này có cá săn nữa <laughs> Tốt quá rồi Hay tính ra nha là mình đang có ý định sẽ chế tạo một chiếc máy bay Để có thể thoát khỏi cái thành phố này Mà bây giờ kiếm được cái xe này rồi Chúng ta có thể sử dụng động cơ của chiếc của, của cái chiếc xe này Để chế tạo thành chiếc máy bay Trời hay quá Vậy là chúng ta có thể có thể chế được máy bay rồi Ok, lấy hết nè, mấy cái đồ nè Ui, xăng nữa nè, may quá có xăng Xăng là một thứ rất là hiếm trong cái thơ, trong cái thành phố này luôn á Hey, ủa mà khoan, có cái tiếng gì ta à, cậu là ai <laughs> Lại bắt được thêm một con zombie nữa rồi à, à, Đau đầu quá Ủa, Ủa nơi này là chỗ nào vậy ta Ủa mà tại sao mình lại bị chói vậy à, Cái gì à, cái, cái cái cái bạn kia bạn bạn là ai tại tại tại sao bạn lại bắt tôi hả à, thả tôi ra thả tôi ra à. <laughs> Ngươi không cần biết ta là ai hết trơn đó Ủa Mà bây giờ ngươi bị bắt rồi Mà ngươi còn hỏi tại sao ngươi ở đây hả ủa nhưng nhưng mà nhưng mà tại sao cậu lại bắt tôi tôi tôi đã làm gì sai tôi làm gì cậu mà mà ừ, chúng ta chưa từng gặp nhau tôi cũng không gây thù chuốc oán gì cho cậu tại sao cậu lại bắt tôi hả à, tại sao ta lại bắt ngươi sao tại vì ngươi là một con zombie tất nhiên là ta bắt ngươi tới đây là để tiêu diệt ngươi rồi ủa zombie ừ ừ thì đúng tôi tôi tôi là zombie nhưng mà tôi là một con zombie có ý thức của một con người tôi không làm hại cậu đâu thả tôi ra nhanh lên thả ra <laughs> Thả ngươi ra hả? Thế thì bây giờ ta thả ngươi ra Thì ngươi sẽ còn làm biết bao nhiêu điều ác nữa hả? Ngươi có biết rằng là Lũ zombie các ngươi đã tàn phá cái thành phố này Các ngươi đã cướp đi gia đình của ta Vậy thì bây giờ Ngươi còn xin tha mạng sao? Này tôi nói cho cậu biết nha ừ, Tôi tôi tôi không tôi không biết rằng là zombie đã làm gì với gia đình của cậu nhưng mà tôi đã nói thật là tôi tôi là một con zombie nhưng mà tôi có ý thức của một con người tôi không làm hại ai cả bây giờ cậu hãy mau thả tôi ra đi tôi tôi tôi đâu có làm gì cậu đâu thả tôi ra thôi ngươi không cần phải nói nhiều nữa bây giờ á hãy chuẩn bị tinh thần đi uhm, <laughs> sao mà bà nói thật đi, có phải là bà thích phong cận đúng không? <laughs> đúng rồi, ai đó thích thích thích thích con Làm gì có, nghĩ sao vậy? Ổng là zombie làm sao mà tôi thích được Tào lao quá à Trời ơi, gì có gì có Không thích mà thấy chị ta thấy phong cận ôm Simi cái là ai đó giận dỗi xong rồi bỏ đi ta Không biết là ai á Trời ơi, nếu mà hôm bữa mà Phong cận ôm tôi thiệt á, lịch chắc thằng Sam giận tôi luôn á, đúng không? <laughs> Ủa, nói gì vậy? Nghĩ sao vậy? Tôi tôi tôi, tôi không có nói gì chứ. Ừ, tôi không có, có, có thích thích Phong cận nha, nói trước nha. C kỳ quá à. Ờ, trời ơi, ngại kìa, ngại kìa. trời ơi, không thích nữa, tôi đi đầu xuống đất cho bà coi. <laughs> à, ai biết được. Hmm đau đầu quá Ô, có chuyện gì vậy à, ủa cái gì vậy ui ui cái cậu kia cậu cậu đang làm gì hả ủa, tại tại sao cậu lại đốt tôi thả tôi ra thả tôi ra <laughs> chỉ có cái cách này mới có thể tiêu diệt được lũ zombie các người thôi <laughs> nè tôi nói cho cậu biết nha tôi tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả là tôi là zombie nhưng mà tôi có ý thức của một con người tôi sẽ không làm hại gì cậu đâu tôi không làm hại gia đình cậu thả tôi ra đi mà bây giờ cậu có tiêu diệt tôi thì zombie vẫn còn ngoài kia cậu vẫn không thể nào tiêu diệt hết được bọn chúng đâu thả tôi ra đi ta rất căm ghét những lũ zombie các người nên là cho dù bây giờ ngươi có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng vô ích thôi nên là bây giờ ngươi ở đây hãy nhận cái kết của mình đi nhá <laughs> thả ra thả tôi ra zombie cậu nhìn nhìn nhìn đằng sau lưng kìa cậu hãy mau nhìn nhìn đằng, đằng sau lưng đi Nhanh lên Hả? À, sau lưng có cái thứ gì? Nhanh lên ừ. Zombie kìa Zombie Tại sao bọn chúng lại lại ở đây chứ? Không Hả? xong rồi Chắc là do do cậu đốt lửa to quá Cho nên là bọn chúng đã, đã đã thấy được khói Và bọn chúng đã đánh hơi đi đến chỗ này đó Không xong rồi ừ. ừ. Bây giờ cậu Bây giờ Bây giờ phải làm sao tôi. đây? Bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh, bây giờ cậu phải bình tĩnh, cậu phải nghe tôi, cậu hãy mau thả tôi ra. Tôi sẽ giúp cậu chiến đấu với bọn zombie này, chứ một mình cậu không thể nào chống lại bọn chúng đâu. Yên tâm đi, tôi đã nói rồi, Tôi sẽ không làm hại cậu đâu mà Thả tôi ra đi nhanh lên ờ, ờ, ờ, Thật cũng được Tôi tôi tin cậu lần này à. Thả ra thả ra Ê, Được rồi cảm ơn cậu Bây giờ cậu có súng hay là vũ khí gì không hả à, bây, bây giờ bây giờ ta chỉ có một cái thứ vũ khí thôi Đó chính là cái kiếm này nè Kiếm hả cũng được Bây giờ có vũ khí gì thì dùng vũ khí đó thôi Chứ không thể nào mà có thể đòi hỏi được rồi Bây giờ hai đứa mình sẽ cùng xông lên để đánh nhau với bọn zombie này hãy nhớ là phải tìm mọi cách để có thể trốn thoát được không nên gọi là tham chiến quá hiểu không hả được được được được rồi bây giờ thì tiến lên rồi tiêu diệt bọn chúng tiêu diệt bọn chúng cậu hãy nhớ là phải tìm khoảng trống nào đó để có thể chạy thoát không nên tham chiến đánh nhau với bọn nó quá nhiều hiểu không bọn chúng đông quá cẩn thận đó bọn chúng ơi chúng lại đông như thế này bọn chúng quá là đông kiểu này là chúng ta khó có thể nào mà đánh nhau lại với bọn chúng rồi hãy nhớ là đừng để bị cắn đó được rồi chạy đi chạy đi chạy chạy chạy chỗ chỗ này ờ, khá là an ờ, toàn rồi đó